không có thể nào mình dùng cuốn sách của các mác các mác là ai nó là quỷ nó mới viết ra cuốn sách đó tại sao mình học mà mao trạch đông đọc có cuốn sách các mác hôm nay cả thế giới phải đảo đi như vậy ta